Là không không là hai bên này nè Uống gì vậy anh? Aso hả? Su được hai muỗng Ủa su được nửa thùng <laughs> Không biết nào uống còn dư á Anh lấy đâu á? Chỗ kia kìa À Anh lấy của em phải không? Ai biết của ai đó đấy Cái hộp này là anh đây tặng em đó nha Anh đây tặng còn anh Ray to quá Tặng anh Ray sao nó to hơn Duy Nguyễn mà nó tặng tặng gì trời Đúng rồi anh em ạ à. Anh Ray tặng ta hộp iso jack Cookie and Dream này mọi người mà lấy ra uống Em có chứng cứ nào nói nó tặng không? có cái mũ đó cái cái mũ treo ở chỗ kệ bàn Ủa, liên quan khỉ khô gì tự nhiên cái mũ treo em em cái em chứng cứ em nói cái hũ này là con Andrei nó tặng em có một hũ EVP là Andrei tặng nữa tài tử Andrei mọi người biết Andrei không mà bây giờ em có chứng cứ không em có chữ ký của nó hay có thư email nó nó nó tặng cho Hương Trần không mệt quá quá quá nghe sao xạo người ta ký tên nè ký ở đâu ở bên cái hộp EVP nó gửi chung với cái hộp này nè nó là Andrei tặng nếu mà em chứng minh được cái hũ này mà Andrei nó tặng em á thì anh sẽ làm video xin lỗi công khai và tặng em một video luôn ok ok nào các dân chơi lát nữa cho xem cái chữ ký của andre nha còn không chứng minh được á hả ừ. này này có cái mũ uh, ha, ha, Harry Chopin Harry Chopin giải Olympia hạng uh, Gì hạng một, giờ, giờ tóm lại là thằng... thế giới năm 2020 tặng em cái mũ nữa nha bây giờ wait a minute Tóm lại là thằng Andre tặng hay thằng Harry Chopin tặng Andre tặng EVP với hũ à, Isozak Còn Harry Chopin tặng cái mũ nữa trai Hai thằng tặng luôn hả? Ừ, sao? hai thằng tặng nó bởi vậy ờ, em nhận mà đâu phải anh nhận đâu mẹ cái thứ đàn bà trơ trẻ nhận quà được hai thằng ôi trời ơi <laughs> trời người ta là tay tử ủa bây giờ nói chuyện ra được không các bạn nope bây giờ mình là mình là mình chơi với handy bot còn giờ tự nhiên anh ray với Chopin là gà của handy bot tặng ừ. giờ ờ. cái nào to cái nào thì thì thì thì mới bảo là hai đứa mẹ có hai có có, có có hai muỗng ai số nhất rồi mà làm thấy gớm không vai nhiều quá hết đồ ôi bạn ơi ta làm kỷ niệm chứ ta đó là cái ai số z đó là anh thấy không anh thấy nó còn nhiều không là bây giờ em... mà tới bà nội luôn lấy có hai muỗng ai số z mà vô kiếm chuyện hả em để làm kỷ niệm đó mà anh đi anh bóc ờ, luôn rồi kỷ niệm luôn khỉ gì bây giờ cái hũ nó tặng em thì giờ uống hết cái bột thì cũng còn là cái hũ chứ ai nhai cái hũ không mà ngồi đó kỷ niệm không kỷ niệm đúng rồi anh em qua kỷ niệm sao sai thí dụ như bây giờ nó thấy nó... cái hũ mvp em chỉ em trưng thôi chứ em đâu có dám xài bây đâu. giờ nó kỷ niệm cho em á ví dụ như chai nước hoa dạ. đi thì không xài được ừ. còn bây giờ nó kỷ niệm nó tặng em cái hũ đi anh uống hết bột cũng còn cũng còn cái hũ hết giá trị hết giá trị gì ai thấy cái hũ bột đâu mà hết giá trị bao nhiêu hũ isozet không uống đi lấy quà của người ta ra để uống tao không còn quan tâm tao chở người thì thấy hũ nào để đâu tao lấy thôi gì đâu uống ít thôi <laughs> hai muỗng xin rồi lại còn mặc cả hai muỗng mà trong những cái mùi này cái màu này độc độc ta màu này màu vani hay gì á cookie and cream độc uh, mẫu độc làm gì có ai có có em có thôi em hiểu rồi gì đã cất rồi mà ông muốn moi ở đâu ra hũ này đưa đây trả đây Đấy cái mũ mà Heidi Chopin tặng Hương là Hương không dám xài luôn á Hương để Hương trưng ở trên ờ, bàn làm việc của Hương Hương treo trên kệ để bàn làm việc á Mà mũ đó là mũ của đàn ông nha Đâu đưa anh Duy xài đâu Hàng người ta tặng toàn là tài tử đẹp dai hot boy tặng không Hot boy thấy gì lên hình vậy thôi <laughs> Hot boy không hàng bao nhiêu người mơ ước đấy anh <coughs> Mở thôi, mở thôi đi Sạc nước Diễn à